Đây và khu vực đây thì à, cũng như là đang à, kinh doanh và buôn bán rất là nhiều những các cái à, ngành nghề này về quán cà phê cũng như là à, về bán cà phê rồi hàng tạp hóa đầy đủ hết nha quý vị. Với căn nhà đây thì chúng ta có thể là vừa mua ở và mua để mở phòng làm công ty và kinh doanh buôn bán hàng online mỹ phẩm cũng như là mở tiệm nail spa đều được nha quý vị. Một căn nhà với trong phân khúc chỉ với hơn 12 tỷ đồng một xíu thôi và căn nhà chúng ta thì có thang máy là trọng lượng là 450 kg nha quý vị. Với nhà mới và tặng full nội thất đầy đủ hết nha.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 6 mét và được uh, xây dựng một trệt là uh, 4 lầu nha anh chị. Rất là đẹp và tuyệt vời nhá. Đây với uh, thiết kế theo một cách mới hiện đại nha quý vị. Đây là con đường của nhà mình này, một con đường ngay trước cổng ờ, trường học nên là lúc nào cũng khá là lớn và rất là rộng nha quý vị. Con đường này thì phải nói là rộng lên đến khoảng 15 đến 20 mét nữa. À, khu vực à, căn nhà chúng ta thì có vỉa hè luôn nha quý vị. Đây với con đường thông thuận tiện cho gia đình chúng ta vừa mua ở và mua để kinh doanh buôn bán. Đấy, và có thể là mua để à, cho thuê đều được nha quý vị. <clears throat> nhà mới và mua chỉ việc sách Bali về ở thôi. Một căn nhà với xây dựng à, à, rất là sang trang và có thang máy là trọng lượng là à, 450 kg nha quý vị. Đấy với à, nhà mới và thiết kế rất đẹp. Một mẫu nhà phong cách à, 2022 à, và chuẩn bị bước sang một cái năm mới 2023 rồi. Đấy và căn nhà này thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 12 tỷ 400 triệu đồng thôi và còn thương lượng cho những khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí nha. Đây và ngay uh, quay đây thì em sẽ quay đến cái trường học này. <clears throat> Đấy, ngay uh, trường học luôn nha quý vị. Thuận tiện cho gia đình chúng ta cũng như là kinh doanh và buôn bán về tất cả mặt hàng luôn này, một con đường và một vị trí phải nói là rất là tuyệt vời. Đây con đường này thì đường xe hơi xe tải ra vào tránh nhau rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị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 Đấy, và với nhà mình thì à, xây dựng thiết kế là lệch tầng nha quý vị. Và khu vực đường sau của căn nhà mình thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với à, không gian là khu vực bếp ăn và khu vực nấu nướng. Phòng khách thì ở bên trên tầng lầu rồi. Đấy, và căn nhà mình thì xây dựng mới và thiết kế rất đẹp này quý vị. Một căn nhà ngang 4m2 và độ dài 16m và xây dựng là một trệt và 4 lầu. Thiết kế đẹp tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình. Mua bán công chứng ngay trong ngày và được ờ, gia chủ là hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 ờ, đến 80% giá trị căn nhà nha quý vị. Đây khu vực đây thì ở ờ, chúng ta sẽ có cái um, không gian khu vực gara ô tô. Đấy, và hai bên bức tường thì uh, được gia chủ uh, dán những các cái viên gạch này Đấy, và có những các cái uh, trang trí ở bên trong. Và căn nhà mình thì uh, được gia chủ là thiết kế với hệ thống là đèn uh, điện uh, bật tắt bằng uh, thông minh rồi nha quý vị. Khu vực ở đây thì uh, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh ở ngay bên dưới luôn và đằng sau thì à, chúng ta sẽ có cái à, thang máy trọng lượng là 450 g và với khu vực những các cái kệ để đồ trang trí này và bên trong thì à, chúng ta sẽ đến với lại không gian khu vực phòng bếp của căn nhà mình nha quý vị. Đây và phòng bếp thì chủ nhà thiết kế với khu vực bên dưới tầng trệt của căn nhà. Và nhà mình thì được đúc kiên cố là một trệt và bốn lầu, rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương, chỉ với giá là 12 tỷ 400 triệu đồng thôi. Đấy, và còn thương lượng nhé những à, khách hàng nào quan tâm và thực sự thiện chí cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu căn nhà này và với một vị trí phải nói là vô cùng tuyệt vời để gia đình chúng ta mua ở hoặc là mua đầu tư mua kinh doanh buôn bán và có thể là ở hoặc là cho thuê nhà đều được nha quý vị bên dưới à, khu vực à, phòng bếp thì được gia chủ tặng những bộ bàn ăn và có tặng thêm tủ lạnh nha một mẫu nhà phải nói là khá là đẹp và tuyệt vời xây dựng một trệt và bốn lầu Đấy, và xây dựng là lệch tầng khá đẹp một mẫu nhà phải nói là rất tuyệt vời cho khách hàng chúng ta xem và lựa chọn cũng như là mua cho mình những cái căn nhà hợp lý và vừa với lại mức tài chính cũng như là vừa với lại túi tiền nha quý vị. <clears throat> Trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ đầu tiên này và chúng ta sẽ có được những các cái à, khu vực ban công, khu vực đằng trước của căn nhà mình nha quý vị. Đây khu vực ban công đằng trước này, giặt rũ phơi đồ rất là rộng và thoải mái nha anh chị một mẫu nhà phải nói là tuyệt vời nằm ngay đối diện với trường học luôn và xây dựng là một trệt và bốn lầu khá là đẹp nha quý vị và đây là khu vực phòng ngủ đường trước của căn nhà mình thì à, được gia chủ là tặng những điều hòa này kèm theo là những các cái à, giường và có những các cái tủ kệ tivi bàn trang điểm và có phòng vệ sinh phòng tắm đứng và có gương soi chợ sáng này rất là đẹp luôn Dạ, và khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với hệ thống kèm đèn à, led đèn chiếu sáng nha quý vị và nhà mình thì có thang máy là trọng lượng là 450 kg nhà mới ngay đối diện trường học thuận tiện cho gia đình chúng ta vừa ở vừa kinh doanh thì à, phải nói là quá tuyệt vời rồi ngang 4m2 và độ dài 16m xây dựng à, full đất nha Đấy, và thiết kế rất là tuyệt vời nha quý vị hướng nhà mình là hướng Nam Tây Nam Đấy và tiếp đến thì chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 nha. Gia đình mình chúng ta vừa tham quan cái phòng ngủ số 1 và số 2 rồi. Lên bên trên đây thì chúng ta sẽ tham quan phòng ngủ số 3 và số 4 này. Đấy, và phòng ngủ số 3, số 4 thì cũng giống như phòng ngủ số 1 và số 2 thôi. Cũng không có khác gì nha quý vị. Đấy, cũng ờ, được ờ, gia chủ là tặng giường này, rồi ờ, những các cái tủ và những bàn trang điểm kệ để tivi đầy đủ hết nha quý anh chị. Đấy, và có nội thất bên trong rất là đẹp và tuyệt vời được ờ, gia chủ tặng mới và xây mới luôn nha quý vị. Đây thì ờ, chúng ta sẽ có phòng tắm đứng, vòi tắm hoa sen và có gương soi. Khu vực đây thì ờ, chúng ta sẽ có cái phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ số 4 của căn nhà, khu vực phòng ngủ đường sau. Rất là đẹp và tuyệt vời nha anh chị. Nhà mình thì có lên đến 7 nhà vệ sinh luôn và có 4 phòng ngủ như chính nha quý vị và có phòng karaoke, phòng giặt, phòng thờ sân phơi đầy đủ hết nha. Đây, đây thì à, chúng ta sẽ có giường này và có tủ bàn trang điểm kệ để tivi. Đầy đủ hết rồi. Một à, mẫu nhà thang máy và ngay à, sát mặt tiền đường vừa ở vừa kinh doanh. Thì quá là tuyệt vời rồi nha quý vị. Đây, di chuyển lên khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ tiếp theo của căn nhà mình nha quý vị. Phòng thờ phòng giặt và sân thượng sân phơi khá là đẹp. Đây thì ở ờ, phòng uh, trên đây thì ờ, chúng ta sẽ có cái phòng uh, khách này, phòng hát karaoke lại và phòng sông hơi đường sau của căn nhà mình. Rất là tuyệt đẹp luôn nha quý vị. <clears throat> Một mẫu nhà phải nói là vô cùng tuyệt vời và đang được gia chủ bán với giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương. Với giá rẻ nhất tại khu vực uh, quận Gò Vấp luôn nha quý vị. này và có phòng sông hơi, phòng vệ sinh riêng. Khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ có phòng sông hơi này và 485 Phòng sông hơi đá nóng nha quý vị Đấy và một vị trí phải nói là vô cùng tuyệt vời Nhà này thì à, đang được cho chủ bán với cái giá chỉ 12 tỷ 400 triệu đồng thôi Đường lớn và thiết kế đẹp Lên bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau nha quý anh chị Đây trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau này Khá là đẹp và rất là nổi bật cho căn nhà mình một vị trí ngay sát trường học công viên. Đấy, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề luôn nha, đường lớn nha quý vị. Và trên đây là cuối của video rồi. Đấy thì uh, quý anh chị khách hàng đang xem và đang mua uh, nhà trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp mà xem được sơ qua video căn nhà này cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu và đủ với lại tài chính thì ờ, liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em nha để đi xem nha quý vị và thương lượng ngay cho mình những cái giá tốt nhất nha.